À, vâng, xin chào tất cả quý vị anh chị em nhé. Chào mừng tất cả mọi người, tất cả anh chị em có YouTube bác một lần nữa quay trở lại kênh YouTube Sa Công miền Nam Phạm Đức của mình trong buổi chiều buổi tối của ngày hôm nay anh chị em nhé. Thì cập nhật giờ giấc hiện tại bây giờ đã là 4 giờ 57 phút anh chị em ạ. 4 giờ 57 phút của chiều buổi tối ngày 13 tháng 10 năm 2020 anh chị em nhé. Thì à, sau khi kết quả giải thưởng số số khu vực miền Nam đã gửi cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em chúng ta vào lúc 4 giờ 30 rồi phải không ạ? Từ cách đây 20 phút rồi. Thì bây giờ đây Phạm Đức bất chút thời gian cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm Sa Công miền Nam của mình lên đây phân tích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 hoàn toàn miễn phí anh chị em ạ Vâng thì trước mặt nhỏ của tất cả mọi người, tất cả anh chị em chúng ta đây là các bạn kết quả thật số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2020 phải không ạ? Thứ ba anh chị em nhé. Thì ngày hôm nay đã bảo thừa cho chúng ta có ba đài đó là đài bến tre vũng tàu và đài bạc liêu phải không ạ thì để cho mọi người cho tất cả anh chị em chúng ta được rõ hơn về các tô lô tô rơi cho ngày hôm nay thì phạm đức sẽ điểm qua giải tám lô tô cũng như là cái giải đặc biệt anh chị em ạ đầu đuôi cho ba đài anh chị em nhé đầu tiên thì giải tám đầu lô tô ngày hôm nay ở đài bến tre thì mới thưởng cho chúng ta chủ lô tô 46 phải không ạ vũng tàu là 07 và bạc liêu là 50 còn giải đặc biệt ở đài bến tre thì ngày hôm nay thì là có dạng cho chúng ta đó là bảy 770 382 anh xem nhé căn 3 đấu 8 và đôi 2 thì yến thẳng cho chúng ta bật thủ đề 82 phải không ạ và ra đội ở đài vũng tàu thì ngày hôm nay ra có dạng cho chúng ta 024 và 725 anh xem nhé căn 7 đầu 2 và đầu 5 thì yến thẳng cho chúng ta bật thủ đề là 25 rồi và ở đài bạc liêu thì ngày hôm nay nhà đặc biệt ra có dạng đó là 588 và 694 phải không ạ căn 6 đầu 9 và 14 yến thẳng cho chúng ta bật thủ đề đó là 94 rồi anh xem nhé thì à, các bạn kết quả thử số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ ba đúng ạ thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 cho ba đài bến tre vũng tàu bạc liêu thì à, trang uh, cũng như là giải đấu lô tô trang tám thì phạm đức đạt điện qua cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta được hết cả rồi phải không ạ thế nhưng anh chị em nào ngày hôm nay chúng ta có chiến thắng được các cầu lô tô nào thì chúng ta hãy đừng quên bình luận công khai chia sẻ niềm vui ở dưới phần bình luận video của phạm đức anh chị em nhé vâng thì cũng quay trở lại với nhau nha à, video tiếp tục của ngày hôm qua phạm đức có lên topic của tôi tiếp cho chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sau ngày hôm nay đúng không ạ thì uh, trước màn nhỏ của anh chị em chúng ta đây đó là cái bảng tiếp số trên video trước số tham khảo sau ngày 13 tháng 10 năm 2020 cho bài bến tre vũng tàu và đại bạc liêu phải không ạ thì ngày hôm qua thì phạm đức có lên video cũng như là phân tích cầu lô tô tiếp cho chúng ta tham khảo ở đài bến tre cầu lô tô bạch thủ 76 song thủ lô tô 6886 ở đài vũng tàu cầu lô tô bạch thủ 83 và song thủ lô tô 2882 ở đài Bạc Liêu có tô bánh thủ 875 và song thủ lô tô 5775 chị nhá bao lô cho ba đài đó là cầu song thủ lô tô 2992 phải không ạ thì các cầu lô tô mọi con số Phạm Đức Đạt trước trong video cho chúng ta đây thì Phạm Đức Đạt lưu ý với mọi người rồi lưu ý mọi con số đều mang tính chất tham khảo phải không ạ thì chúng ta theo dõi video chung kết thì chúng ta chơi thôi anh chị nhé trúng thì chúng ta đem tiền vay không trúng thì chúng ta thôi nhỏ thôi anh chị nhé vui chơi văn nghệ xả đạp hơi năm ngàn mười ngàn thôi không trúng ok thì chúng ta nghỉ anh chị ạ tránh để thua tha mất bát anh chị nhé Vâng thì cũng quay trở lại với bạn kết quả từ sơ số, số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày này chúng ta thu hoạch cũng như là chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ? Thì đầu tiên ở đài uh, à, Bến Tre, chị mà ở đài Bến Tre thì ngày hôm qua bậc trên video Phạm Đức Trung cho chúng ta tham khảo cầu lô tô bánh thủ đó là 60 76 anh em nhé. 76 phải không ạ và xong thủ lô tô 68 và 86 thì như tất cả mọi người tất cả anh chị em ta đã rõ rồi thì ngày hôm nay thì chúng ta đã thiếu đi một chút mua bán rồi anh chị em nhé trước câu lô bánh thủ 76 phải không ạ thì ngày hôm nay Xin lỗi anh em nhé Ngày hôm nay thì đầu bảy chúng ta có à, hai chủ lô tô đó là 79 mươi chín và chủ lô tô 78 rất tiếc cho chúng ta ngày hôm nay anh em nhé thì chúng ta đã chính thức lọt khe bắt cầu lô tô bạch thủ của chúng ta rồi thì uh, à, con cầu sóc thủ lô tô sáu thì uh, ngày hôm nay ra chủ lô tô 69 anh em ạ rất chỉ là khó chịu anh em nhé sáu chín chín sáu đầu cao cặp mà phạm đích cho, cho chúng ta là tham khảo là sáu tám tám sáu phải không ạ thì chúng ta đã thiếu đi một chút may mắn nào đó rồi anh em nhé về mọi cầu ngày hôm nay thì uh, ờ, cầu quay thì mọi số trên trên video thì chúng ta không chuyển thẳng được cầu tôi ở đài bến tre thôi đúng không ạ vâng thưa bạn ở đài vũng tàu ở đài vũng tàu thì uh, ngày qua facebook cho chúng ta tham khảo cầu tôi bạch thủ 83 và song thủ lô tô hai 2882 phải không ạ thì ngày hôm nay anh chị em ngày hôm nay thì chúng ta chính thức trắng bảng ở cái đài vũng tàu nữa rồi anh chị em nhé bạch thủ lô 83 phải không ạ 83 thì ngày hôm nay chúng ta không chuyển thẳng được rồi anh chị em nhé đầu tám ngày hôm nay ở đài vũng tàu thì chúng ta có trừ lô tô đó là 81 mà thôi phải không ạ duy nhất một trừ lô tô đó là 81 và song tủ lô tô 2 8 và 82 thì ngày hôm nay anh chị em 2882 thì tốt ở đại Vũng Tàu thì ngày sang này bến xe ngồi phải bạn đổ ngay giải đặc biệt trừ lô tô 82 anh em nhé vâng tôi còn giải đặc biệt ở đài Bắc Liêu ở đài Bắc Liêu thì ngày qua Phạm Đức tôi cho chúng ta tham khảo ở trên video bắt tủ lô 85 song tủ lô tô đó là 5775 phải không ạ thì ngày hôm nay anh chị em bạch tủ lô 85 thì chúng ta đã chính thức tăng trưởng với lượng đúng không ạ top 85 thì nổ 58 cho chúng ta rồi thì ngày hôm nay thì nổ khá là sớm đúng không ạ chủ đầu tô bắt thủ 85 thì lượng 6 58 nổ ngay giải gương 6.2 anh chị em nhé thì không sao những anh chị em nào chúng ta có kết tô lô tô bắt thủ 85 phạm đức tốt cho chúng ta tham khảo ở trên video đúng không ạ thì chúng ta có thể bao lô các cặp thì chúng ta cũng có được chút quà nho nhỏ của khu vực này bạc lô rồi đúng không ạ Mức đi ờ, con cầu sau thủ lô bầu đó là 57 và 75 Thì ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được cầu 57 75 cầu sau thủ rồi anh em nhé Thì đi 7 chúng ta có chủ lô tô đó là 87 mà thôi phải không? Đầu năm thì ra khá là nhiều ngày hôm nay Đầu năm ngày hôm nay Bạc Liêu chúng ta có 50 và 54 hai chủ lô tô 50 anh em nhé và 54 anh em ạ đầu năm ngày hôm nay ba chủ lô tô rất tiếc thì chúng ta không còn chủ lô tô nào 57 cho mọi người rồi rất chi là tiếc anh em nhé Vâng thưa con cầu song thủ lô tô ba lô ba đài đó là cầu song thủ lô tô 2992 Phạm Đức Đạt chốt trong video cho chúng ta tham khảo phải không ạ? Thì đầu đài Bến Tre thì bù lại cho tất cả mọi người tất cả anh chị em ta ngày hôm nay thì chúng ta đã thu hoạch đặt chủ lô tô 92 rồi anh chị em nhé 92 nổ ngay giải 14.7 cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay phải không ạ? Thì duy nhất thì ngày hôm nay anh chị em ạ duy nhất chỉ có cái cầu ờ, ở đây Vũng Tàu ngày hôm nay anh chị em nhé ở đài Vũng Tàu ngày hôm nay thì chúng ta đã thiếu đi một chút may mắn ngày hôm nay ở đài Vũng Tàu chính thức trắng bạc anh chị em ạ ngày hôm nay thì ở Vũng Tàu chúng ta không chiến thắng được rồi đúng không ạ chủ lô tô 28 ở đài Vũng Tàu thì đồng nốt ở đài Bạc Liêu anh chị em ạ lúc thì à, cũng xin chúc mừng cho những anh em nào ngày hôm nay chúng ta có chiến thắng được các câu lô tô nào của pháo đức trước trong video đặc biệt là ở đài à, bạc liêu và cũng như là đài bến tre cầu sóc thủ ba đài phải không ạ bạc liêu tỷ lệ sáu tám năm năm tám anh em nhé thì chúng ta cũng có chút quà nho nhỏ của khu vực miền nam ngày hôm nay rồi thì à, một lần nữa phạm đức cũng xin thay mặt cho anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền nam của mình xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người tất cả anh chị em gần 300 anh chị em chúng ta đã theo dõi kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức kênh của mình phải không ạ cũng như là để lại cho phạm đức 11 nút like đây anh chị nhé thì ngày hôm nay không có deadline đúng không ạ thì chúng ta theo dõi video thì hãy chú ý mọi nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi anh chị em nhé chúng ta bớt chút thời gian 50 giây phải không ạ ấn nút like thì à, để tạo cho phạm đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm trong cầu miền nam của mình có thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để lên đây phân tích cũng như là soi cầu cho chúng ta tham khảo những cầu tố chuẩn hơn chính xác hơn và cố gắng hơn phải không ạ đem đến cho chúng ta những cơ bản lợi nhuận cao hơn anh chị em nhé vâng thì có những anh chị em nào chúng ta theo dõi video mà chưa đăng ký kênh thì hãy đừng quên đừng quên để lại những nút đăng ký kênh cũng như là chúng ta ấn vào biểu tượng quả chuông để hàng ngày chúng ta cập nhật các cầu tố nhanh nhất sớm nhất và chính xác nhất anh chị em nhé thì ngày hôm nay cũng như là ngày mai chúng ta có ngày hôm nay thì anh chị em nào chúng ta chiến thắng được các cầu lô tô nào của trên chơi phải không ạ cũng như là ngày mai chúng ta có kết các cầu bộ số nào thì chúng ta có thể bình luận công khai tại đây anh chị em nhé bình luận công khai để chúng ta cùng nhau vào đây bàn luận cũng như là tham khảo chia sẻ về các cầu để vui chơi văn nghệ vào tiền sao cho hợp lý cho ngày mai anh chị em nhé bình luận công khai cũng như là nút like là miễn phí phải không ạ con số nó cũng có linh hồn của nó mà thôi anh chị em nhé lượng like mà ít thì con số là không lỗ đâu chúng ta bớt chút thời gian một nút like để chị em nhé để thổi hồn vào những con số cho ngày mai để cho ngày mai chúng ta chiến thắng tức bừng cũng như là rực rỡ hơn ngày hôm nay đúng không ạ thì uh, ngày hôm nay thì thứ ba là có ba đài bên trên vùng tàu bạc liêu thì ngày mai là thứ tư anh chị em nhé sẽ có ba đài cho chúng ta đó là đồng nai cần thơ và đài sóc trăng đúng không ạ thế để cho mọi người chúng ta được rõ hơn về các câu lô tô để cân nhắc vào tiền hợp lý vui chơi văn nghệ sau ngày mai thì phạm đức sẽ điểm cùng các bạn kết quả giải thưởng số số của vực miền nam thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2020 của tuần trước anh chị em nhé thì bạn đã sở điểm qua cái giải uh, tám cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bài này để cho chúng ta được rõ hơn để nắm bắt để chúng ta cân nhắc sàng lọc cho mình để vui chơi văn nghệ sau ngày mai thì đầu tiên ở đại đồng nai phải không ạ đại đồng nai thì chúng ta giải 8 thì chúng ta có yếu tố 34 cần thơ là cách bằng 00 ba phải không ạ Vậy vâng, thì còn giải đặc biệt ở đây Đồng Nai thì tuần trước thì ra cho chúng ta giải đặc biệt ở đáy đồng này bắc từ đây là 34 và tâm cả là tâm cả 8 ở trên nhé và tuần thơ thì giải đặc biệt ra cho chúng ta đặt chủ đề là 35 phải không ạ tất cả không anh chị em nhé và giải đặc biệt là trong tăng thì ra cho chúng ta là đặt chủ đề 09 và tất cả không thì uh, cái uh, à, bảng kết quả là thường số số của phần bóng của tuần trước cho bài đồng đài cần thơ bảo đốc tăng thì giải tám đầu lô tô cũng như là giải đặc biệt đôi lô tô của tuần trước tiếp này đồng đài cần thơ thì chúng ta thì chọn đức đạt điểm qua cho mọi người rồi phải không ạ thì bây giờ thì uh, phạm đức cũng đi vào phần tiếp cho mọi người chúng ta tham khảo để cân nhắc vui chơi văn nghệ sẽ là hay cho ngày mai anh chị nhé thì sau khi nghiên cứu của cao phạm đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đồng nhóm soi cầu miền Nam của mình đã biết trước ra phân tích các cầu lô cũng như là đưa ra dự đoán trước cho mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả hơi cho ngày mai đây rồi phải không ạ thì trước màn nhỏ của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đây là các bạn chốt số của kênh youtube soi cầu miền Nam phạm đức của mình anh chị em nhé chốt số tham khảo cho ngày mai cho ngày 14 tháng 10 năm 2020 trên này đồng nai cần thơ và đài thúc trác anh chị em ơi thì đã ở đấy đồng nai trong ngày mai ngày mai đồng nai thì phản ứng tốt cho chúng ta tham khảo cơ lô tô bạch thủ 36 và song thủ lô tô năm sáu sáu anh chị em nhé Thành Cần Thơ cờ lô bạch thủ 05 và song thủ lô tô bốn bảy 4774 và trong tăng cầu rồi bài thủ đó là 45 và song thủ lô tô 7997 anh em nhé ba lô ba đài cho ngày mai đó là cầu song thủ lô tô 52 và 25 phải không ạ thì à, những con số và bất bật trên bây giờ cho tất cả anh chị em chúng ta đây thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi anh em nhé nên chúng ta theo dõi video hãy lưu ý chú ý cho phạm động chung kết thì chúng ta chơi anh em nhé không trúng cầu kênh thì chúng ta nghỉ chúng ta dừng chỉ ở dừng ở mức tham khảo mà thôi anh chị ạ vì mọi câu kèo mà con số ở trên này trúng kênh thì chúng ta chơi thôi anh chị nhé mọi con số chơi to thì nó không nổi đâu anh chị ạ nên chúng ta theo dõi và cân nhắc lưu ý khi chơi những con số thế này anh chị em ạ còn những anh chị em nào chúng ta muốn câu cứu số chuẩn chính xác hơn thì chúng ta nhanh tay thêm mặt bằng zalo anh chị em nhé nhanh tay thêm mặt bằng zalo của phạm đức đây là hỗ trợ cũng như là tư vấn đó ạ zalo chốt số zalo cầu kín 0936 512 186 bao lô xin trả đôi câu kín số chuẩn hàng ngày cho tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chị bác chúng ta chơi to quất lớn vào tiền hợp lý anh chị em nhé để nhanh chóng vào bờ phải ạ thì uh, hiện tại ở bên phạm đức đang còn đặc tuần cũng như là nhóm tháng với gói ưu đại rất rất thì là thấp anh chị em nhé Thế nhưng anh chị nào chúng ta có nhu cầu tham gia vào nhập tuần cũng như là nhập tháng của bên Phạm Đức thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào Zalo để được hỗ trợ cũng như là tư vấn cho chúng ta tham gia vào nhóm để hàng ngày chúng ta cập nhật các câu tố chuẩn nhất để cho nhất cho các bài hàng ngày anh chị nhé. Thêm bạn vào Zalo để được vào đội nhóm Viber đúng cách anh xem ạ. Vâng thưa các bạn, chốt sổ vào YouTube show cầu người đảng phạm đức chốt sổ tham khảo cho ngày mai tức ngày 14 tháng 10 năm 2020 chốt ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Đài Thúc Đăng thì Phạm Đức đặt chốt trong video cho tất cả mọi người anh chị em chúng ta đều rồi phải không ạ? Thì bây giờ cũng đã là cuối video rồi anh chị em nhé. Thì một lần nữa Phạm Đức của xin thay mặt cho anh chị em chúc đội ngũ để nhóm soi cầu miền Nam của mình. Xin chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô chị chú bác đặc biệt là các anh chị em chúng ta đang ấn like cho kênh phải không ạ? Thì chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui dồi dào sức khỏe cũng như là ngày mai chúng ta chiến thắng tất mình cũng như là sướng hơn ngày hôm nay anh chị em nhé thế bây giờ Phạm Đức xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh sẽ bàn